chào các bạn hôm nay mình à, đang trên đường về nhà à, nhà mình quay cái à, clip này mình đi ngang à, mấy cái núi với mấy cây à, mình à, à, rừng cây các bạn cái cung đường cái, cái cung đường đẹp đó không quay chưa nó nhảy là ngã ba gì ngã tư gì này là ngã tư gì chuẩn bị quẹo với chợ hoa Long à, đường vô chợ hoa Long à cái đường à, về à, nhà mình đó các bạn hiện tại mình đang chạy về nhà buổi à, trưa đó chỗ này mình chạy đi đường lúc trước mình đi vô đây mình hay bị lạc các bạn lúc lúc bị lạc là lúc hồi nhỏ các bạn bị lạc hoài luôn chứ về khu à, vô sâu trong à, khu à, Bà Rịa này rồi vô trong này rất là bình yên bữa nay trời hơi chuyển mây không có nắng à, cái này 12 12 chưa, các bạn mà bầu trời ta nói rất là tuyệt vời đi xe luôn các bạn đó các bạn nghe. mây không à không có nắng đây là cái à, khu này là khu chợ Hòa Long các bạn này khu Hòa à, thành phố Bà Rịa đó khu này khu mặt sau các bạn đó các bạn market chợ đó, market. các bạn thấy các bạn không bạn market là chợ các bạn này là mà cổng sau các bạn đó. mình đi ra đây vòng à, ba ra cổng trước trung bình Hòa Long bây giờ phát triển à, rất nhiều các bạn à đường này mới quy hoạch lại làm lớn ra nè đang à, họ à, mà đang làm cống đồ các thứ nè chợ, chợ các bạn chợ đây chợ hòa long đúng rồi khu hòa long bây giờ mình thấy à, phát triển rất là nhiều thẳng đường này làm là chúng ta đang làm vô, đường lớn đồ các thứ vô xã long phước giờ chúng ta đang đi trên đường đi vô xã long phước các bạn xã Hòa Long rồi bây giờ mấy con đường làm à, rộng cái lối đi họ làm rất là rộng thành phố mới Bà Rịa nên người ta đang đầu tư cơ sở hạ tầng rất là nhiều ở khu này có nhiều nhà <clears throat> nhiều nhà rất là cổ xưa các bạn nhà nhà ba căn ngày xưa các bạn nhà ba gian đó nhà ba gian các bạn thấy không đó. À, giữ giữ giữ đậm các cái truyền thống luôn các bạn khu vực này nhà đó họ và nhà người ta vẫn ở với các bạn khu vực này là khu vực ngày xưa có công với cách mạng rất là nhiều anh hùng dân tộc rất là nhiều dùng khu này là khu, uh, ờ, khu vô đây là... có công với cách mạng rất nhiều đã nhà ba giang này các bạn thấy không à, ngay mấy cái khu nhà này à, võ thị sáu à, sắp tới chúng tôi sẽ review cho các bạn à, xem à, địa đạo long phước địa đạo long phước cũng tương tự như địa đạo củ chi nhưng mà hôm nay bận quá trên đường đi về thì không ghé được bởi vì lần sau video sau sẽ review cái ờ, địa đạo Long Phước đó cho các bạn xem đó là một cái di tích một cái di tích của ờ, xã Long Phước thành phố Bà Rịa chúng ta sẽ đi ngang cái cổng vào địa đạo Long Phước nhưng mà chỉ đi ngang thôi không ghé vào hoành làm đường lớn lên cái hai bên đường là xây nhà bự bự bự bự bự bành kia ná không á à. ở cái con đường là siêu xây nhà luôn á từ đầu đường cuối này đường là xây nhà mới hết à, cái nhà bự chà bá à. hai bên đường là xây nhà bự bự bự bự bự hết rồi bấm lên màn hình để màn hình nó là nó nó động á từ từ thôi đừng có mạnh quá so độ của người chồng nhà ba giang này quá nhà này đúng đậm, đậm chất truyền thống luôn á nhà ba căn này chưa nhà ba căn nhà ba căn này giờ mở cửa hàng ga là bị phá rồi bị đưa mũi đường mũi rồi quay là nó lấy góc hết rồi tường rồi có họ xây lên lại á khúc này là khúc cũng siêu những cái ờ, khúc này là khúc siêu xây nhà nè qua cái ngã tư này là nhà nào cũng xây hết xây lớn nhà mới hết wow. nó, nó, nó quy hoạch nó đập nhà và phải dạt đi trong hết à, bên kia là công viên tưởng nhớ anh, anh hùng uh, Dương Văn Mạnh đó bên kia đường à Hồng Dương Văn Mạnh có tượng của Hồng Dương Văn Mạnh mà đây cái ờ, này là công viên ờ, tưởng nhớ anh Hùng ờ, Dương Văn Mạnh nè ở xã Hòa Long đó các bạn xã Long Phước xã Long Phước đó bạn đó ở bên này là khu siêu xây nhà khu này là toàn bộ là trên cái trục đường này là xây nhà lại hết hiện tại bên bên đang phát triển với tốc độ là chống mặt luôn của mình rất là nhanh đường là toàn là xe nhà lầu kiểu thái xưa là một xã bình thường thôi mà ủi con đường cái là phát triển liền những ngôi nhà như vậy bây giờ là hiếm lắm các bạn nhà bà giang giờ giờ là hiếm đặc biệt mình mình lại rất thích những cái hồi phục cổ các bạn khung toàn bộ là bằng gỗ hết xong rồi người ta lập ngói đó đây nè đây là truyền thống nè à, này nè các bạn Hòa Long xã Long Phước là nổi tiếng là về rượu nấu rượu rượu gạo rượu nếp đây địa đạo Long Phước nè thấy không các bạn địa đạo Long Phước đường này đường vô địa đạo Long Phước nè các bạn à. xu trên này có những cây xăng cũng to lắm nha các bạn đây mình đi đường mình không có sợ ờ, hết xăng nhà máy ờ, nước đá bàn ờ, sau nha nhà máy này cái, cái đập đá bàn đó lớn đập cái nước ờ, lớn ờ, nhất nhì của cái tỉnh bà rịa vũng tàu nha Tàu này đường rất là đẹp Khu Bà Rịa này khỏi nói rồi Khu Bà Rịa này là khu trung tâm hành chính phát triển ờ, cơ sở tầng đường xá rất là đẹp cung đường rất là đẹp à, ít các bạn thường thủ là biết mấy cái cung đường này, tại vì mấy bạn chỉ đi ngang vô mấy cái khu du lịch thôi đường này thì uh, giống như là đường trong trung tâm rồi đây chúng ta đi đường bắc này đi ngang uh, qua đường cao su đó hiện tại chúng ta đang tiến về đá bạc các bạn đúng đá bạc nên chúng ta phải qua rẽ ngang uh, à, rừng cao su khu công nghệ ờ, gọi là khu ờ, ờ, khu công công nghiệp công nghệ cao đó bạn à, đây là cái rừng cao su đường cao su này họ còn còn nhỏ các bạn Rừng cao su còn à, nhỏ à, đây bên đây nè à. lớn thu hoạch rồi đây là rừng lớn là đang trên đường đang trên đường của hoạch nè rừng rộng lắm các bạn bên này, bên này cũng biết là cao su nhiều nó khai thác đá trong cái đồi trong này nên ờ, hơi xấu đi nó sụp lúng á rồi mà đường này ờ, ít người qua đường này ờ, đi lâu lâu mới gặp một người nhẹ ngang nhưng mình mình đi nhưng mà đây đi về đường này rất là thích rất là mát mát lạnh như mấy lạnh à, vậy su su trong này đang thu hoạch nữa các bạn nó hành hàng này nàng mà họ màng cỏ rất là sạch mà không có phải à, rừng rậm vậy nhìn cỏ luôn. À, chúng ta nhìn thấy hàng hàng hàng này không hàng à, cỏ sạch quét à, gom lá rồi sạch hết chứ cháy luôn cao su rất khó mà dập xương rồng nó có bông đẹp lắm bông nó như hoa thanh long á đường này nó hơi dần dần chút xíu lô xuồng này mới nha mới trồng phá già quá phá này là đường một năm cho ta này chắc ở năm mấy ha bơm đạn rất là nhiều ở mấy 10 à, 15 năm về trước là trong này shop bơm đạn rất là nhiều người ta bên đặc công người ta phải vô đây người ta đi rà mình rà bơm người ta gỡ hết thì đất ở đây ít người ở nhưng mà xưa em đi học lô cao su là là có nguyên cái cái bơm à, lớn bự bằng cái móc đùi cắm xuống đất luôn á mà, mà, mà chưa nổ đúng không? Đúng, rồi, mà kêu gọi bên ờ, quân đội cũng xuống nó đào nó gỡ thấy bơm á, là bu vô coi giống như là điều lạ của thiên nhiên <laughs> cung đường này rất là đẹp đó, kia các bạn thấy cái đồi núi không đó, đi, đi hiện tại là nó vô khu đồi núi vậy đó đường này ngoan ngoèo lắm giống như chúng ta đang là du sơn ngoạn cảnh à, dạ, dạ, dạ, mùa mưa mùa mưa lên cỏ lên xanh mướt đẹp không thấy cái đồi không đồi à, đó lên tiên mình leo lên đồi à, đồi đó leo lên là ok luôn các bạn leo nổi bình thường như đó đất đây nó cũng chung chung được đẹp chứ nó có bằng ở đây dạng như bên đây là dạng như thung lũng rồi các bạn à ta trồng bắp cái khoai mì đây. đây là cánh đồng bắp nè ờ, à, hai bên là hai bên đường đi nên ta trồng bắp nữa các bạn ở bên đây là khoai mì nhỏ à. người ta trồng người ta đón mưa